Giới thiệu về Supernote Năng suất hàng năm lên tới 144% một năm Staking một coin nhận được phần thưởng 10 coin top Giới thiệu Supernote Multi-Blockchain Supernote mạng Lightning Network Supernote có nghĩa là gì? Supernote là một loại nốt được trang bị tốt nhất trong một số hệ thống blockchain giúp xác thực giải mã, giải quyết và truyền đến các giao dịch và các khối liên quan. Tùy thuộc vào loại và tính chất, SuperNode cũng được giao phó với các sự kiện khác trong mạng blockchain như điều chỉnh quy trình bỏ phiếu, đảm bảo giao thức nghiêm ngặt và tuân thủ các quy tắc và quy định của chuỗi khối. Công nghệ siêu SuperNode thế hệ mới đã giúp thay đổi cách thức yêu cầu phân thưởng và tài sản thế chấp. Công nghệ này cũng đã tăng tỷ lệ hoàn vốn, ROI, tăng phần thưởng mỗi năm khoảng 144% khi staking một coin. Multi Blockchain Supernode có nghĩa là gì? Multi Blockchain Supernode cũng là một loại nốt được trang bị tốt nhất với các khả năng đa chức năng và sức mạnh của Supernode. Nó có thể xử lý các giao dịch và giải mã nhiều chuỗi khối blockchain cùng một lúc để tạo ra lợi nhuận tối đa, rất nhiều phần thưởng vô cùng khổng lồ. Mạng Lightning Network có nghĩa là gì? Đó là một giao thức thanh toán và giao dịch nằm trên tầng 2 của blockchain, hoạt động trên các loại tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain và cho phép giao dịch siêu nhanh giữa các nốt được kết nối trong mạng. Ví Blockchain Plus Wallet là ví coin hàng đầu duy nhất ở vị trí cho sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain. Mạng Lightning Network bổ sung một lớp khác vào blockchain và cho phép người sử dụng lớp đó làm nền tảng cho các kênh thanh toán giữa bất kỳ hai bên nào trên đó. Bởi vì nó là một hệ thống song phương, các giao dịch sẽ gần như ngay lập tức với phí staking rất thấp và nếu bạn muốn tham gia staking trên ví Blockchain Plus Wallet, hãy tải ví về Android ngay và tham gia chương trình Staking Coin để nhận những phần thưởng vô cùng khổng lồ nhé.